đi về cái đường cầu đề của cái à, đầu 6 này của chúng ta là ngày thứ hai thì chúng ta vẫn chưa về còn đâu là cái à, chạm 9 của chúng ta thì là ngày thứ ba anh em nhé thì chúng ta vẫn chưa ra cặp lô khung của chúng ta gãy chúng ta chỉ ăn được con bạch thủ lô 60 ngày hôm qua thôi đó ngày hôm qua thì à, bắt cho em là bạch thủ lô 60 thì chúng ta chiến thắng được ngày đầu tiên cái cặp 0880 anh em ạ ngày hôm nay nó ra đây anh em này 073 nháy và con 70 này nó ra cặp 0770 chứ không phải là 0880 hơi tiếc một chút anh em ạ nhưng mà dù sao thì cái cặp lô khung của chúng ta thì cũng ăn rất chi là đều phải không ạ thì anh em tập trung vào về phần ờ, đề nuôi cho mình anh em nhé đang có cái chạm 9 và cái đầu 6 này thì anh em nào đang nuôi thì tiếp tục vào nuôi cho mình thì ngày hôm nay thì ờ, mình sẽ lên chia sẻ cho anh em về một cái đường cầu lô khung kết hợp với lại xiên 2 để chúng ta nuôi khung trong vòng 3 ngày anh em nhé đó thì mình cũng cảm ơn 572 người đã like video cho mình và 5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 đề thì ngày hôm nay hơi tiếc một chút anh em ạ đề thì uh, cái dàn đề của chúng ta thì toàn sát thôi ngày hôm qua đây bắt cho em là kết 353 thì nó lại về con uh, ờ, 54 ngày hôm nay thì trong cái dàn uh, ờ, 12 số này của chúng ta thì 060 thì nó lại về con 07 anh em nhé nhưng dù sao thì chúng ta cũng ăn được hai nháy lô này anh em này 8668 và xiên 2 này quá là rực rỡ luôn phải không ạ thì khuyên mọi người đây tất cả mọi người đều vào bạch thủ lô 86 hơn thì ngày hôm nay xem xong kết quả thì của chúng ta rất chi là vui bởi vì là con 86 này của chúng ta ở cuối giải 5 và con 68 ở giải 6 này xiên với lại con 58 ở giải 7 anh em nhé thì chúng ta cũng ăn được hai nháy nô và xiên đó ngày hôm nay thì trên Zalo chúng ta quá là tưng bừng đề thì con 90 thì nó lại về cái giải nhất này anh em này nhưng ờ, mà dù sao thì chúng ta cũng ăn được cả xiên ăn được cả lô ngày hôm qua đây ngày hôm qua chúng ta chỉ ăn được bạch thủ lô là con 59 thôi tất cả mọi người đều như nhau hết anh em nào mà thiện chí muốn vào giao lưu trực tiếp với lại thần tốc vào bờ 24 giờ thì anh em kết bạn với số Zalo 0566517326 anh em nhé thì mình sẽ thu phí trước là 500k mạnh mãi chỉ dành cho những em nào mà không có thời gian soi cầu xa bờ loạn số không phải đánh số gì thì em kết bạn để làm việc trực tiếp với mình không lọc lá gì cả chỉ thu phí 500k mãi mãi thôi thiện chí thì chúng ta kết bạn để vào làm việc trực tiếp với mình không thì anh em tham khảo trên kênh em nhé trên kênh thì có rất nhiều người chúng ta chơi về phần đề lui đề lui của chúng ta thì về phần lô thì mình không thể lên thường xuyên được thì anh em nào mà chuyên về lô thì anh em có thể là kết bạn để làm việc trực tiếp với mình đảm bảo cho anh em là ít nhất là 4 đến 5 hôm trên một tuần anh em nhé phí 500k mãi mãi Zalo 0566517326 anh em nào mà có nhu cầu thì chúng ta kết bạn và làm việc trực tiếp với mình rồi ok thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình đường cầu này thì mình sẽ chia sẻ cho em về cái đường cầu lô khung kết hợp với lại xiên 2 để chúng ta khung trong vòng 3 hôm anh em nhé thì à, mình sẽ cũng lấy à, 4 tuần gần nhất để đi test cho anh em thứ ba hàng tuần anh em nhé lô khung của chúng ta này con 9 con 2 này chúng ta làm cặp và con 75 này chúng ta ghép theo cái đường mũi tên này cho mình 92 và 29 thì mình sẽ đi ghép xiên cho anh em nhé thì à, nó hơi gần nhau chút thì em để ý mình nói và nghe mình chỉ anh em nào có thời gian rảnh thì chúng ta có thể là test lại cho mình lô khung 3 ngày để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu này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 đó khung ngày 2 thì chúng ta đã ăn được rồi tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 15 tháng 11 này thì chúng ta có cặp lô khung là cặp 3113 này xuyên với lại 2 năm cho mình thì mình sẽ đi test cho anh em nhé thứ ba ngày 15 tháng 11 này để chơi thứ tư thứ năm thứ sáu ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 25 này ghép xiên với con 31 thì chúng ta cũng ăn được 25 và 31 ghép xiên 2 phải không ạ ngày đầu tiên 31 của chúng ta về ở dãy 3 này và con 25 của chúng ta về ở dãy 5 này 25 đây hai con nó về sát nhau này anh em nhé đó và con 31 đây thì chúng ta ăn được 25 và 31 thì chúng ta ghép xiên tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 22 tháng 11 này thì chúng ta có cặp lô khung 3 ngày là cặp 808 xiên của chúng ta mới xiên con 87 này để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 80 phải không ạ ăn được con 80 ở giải 6 này và con 87 ở giải 7 này thì chúng ta cũng ăn được cả xiên 2 và ăn được lô khung phải không ạ nó có 87 nó về hai nháy này tiếp tục khuyên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba tuần về cái đường cầu lô khung mà ghép xiên này thì à, nếu mà cái cá nhân của mình chơi thì mình lúc nào mình nên đánh cả cặp anh em nhé nên đánh cả cặp cho mình còn đây là cái đường cầu bạch thủ thì anh em làm mà trùng cái đường cầu này thì anh em vào thôi tiếp tục thứ ba ngày 29 tháng 11 của chúng ta thì có cặp ghép xiên là con 90 này và cặp 393 để chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu ghép xiên với lại con 90 này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng đã ăn được con 93 phải không ạ 93 của chúng ta 93 của chúng ta về ở giải nhì này thì chúng ta ăn được con 93 ghép xiên với lại con 90 con 90 của chúng ta thì về ở giải 5 này anh em nhé về giải 5 này phải không ạ thì chúng ta cũng ăn được 90 và con 93 ghép xiên thì chúng ta cũng ăn được ngày đầu tiên luôn tiếp tục phiên xong lại đợi thứ ba hàng tuần thứ ba này ngày mùng 6 tháng 12 của chúng ta thì chúng ta có cặp lô khung là 717 ghép xiên của chúng ta với lại con 69 anh em nhé ghép xiên 69 đây là cái đường cầu lô khung kết hợp với lại cặp xiên 7117 để chúng ta khung trong vòng 3 ngày cho mình thứ tư thứ năm thứ sáu anh em nhé rất chi là đẹp với cặp 1771 này ngày mai anh em ạ đó anh em nào mà chuyên về phần lô thì anh em có thể là tham khảo tí ở ờ, cái bảng chốt số thì mình sẽ nhắc nhở anh em sau thì à, mình cũng à, muốn nhắc cho anh em về tất cả những cái đường cầu đề lui của chúng ta anh em nhé thì anh em để ý đây này ngày hôm nay là ngày à, hôm nay là hôm nay là thứ ba phải không ạ thì cái ngày thứ hai tuần trước của chúng ta đây thì ngày hôm nay thì nó cũng đã ra anh em nhé thì anh em cũng có thể là lấy theo cái đường uh, đường cầu đề của mình ấy của ngày thứ hai hàng tuần thì nó vẫn chạy ngày hôm nay thì nó đã ra ăn được cái chạm không anh em nhé đây này nếu mà xét như thế thì nó ăn vẫn ăn được cái chạm không nhưng cái đường cầu mình ghép thì lại không có con không bảy anh em ạ thì anh em cũng có thể là tham khảo cho mình đó thứ hai ngày 28 tháng 11 này vừa rồi thì chúng ta ăn được con 12 đấy phải không ạ thì anh em cũng có thể là lôi những cái video của mình chia sẻ rồi thì nó ra nó vẫn còn chạy thì anh em có thể tham khảo thì đây là mình nhắc nhở anh em thôi thì cái thứ ba tuần này của chúng ta đây nhá anh nhá thứ ba của tuần này của chúng ta thì chúng ta lấy ở cái giải nhì ghép xuống giải ba này cho mình đó thì cái tuần này của chúng ta này thứ ba ngày mùng 6 tháng 12 này thì chúng ta có cái chạm 7 anh em nhé chạm 7 này chúng ta ghép xuống 5 con ở giải 3 này cho mình đề thì mình sẽ không bắt nhiều cái chạm để cho anh em đỡ loạn nên là anh em nào mà thấy cái đường cầu nó vẫn còn chạy ổn thì anh em có thể vào nhưng không phải là nhất thiết cái đường cầu nào chúng ta cũng phải vào được mà nó ra được đâu nên là anh em cân đối làm sao nó hợp lý là được anh em nhé thì tí ở cái bảng này thì mình sẽ viết ra là cái chữ tham khảo để cho chúng ta để ý cho mình anh em nhé ngày hôm nay thì à, mình chỉ à, đi bắt cho em về cái đường cầu lô khung và chia sẻ cho em về cái thêm về phần xiên 2 còn về phần đề chạm thì à, mình bắt cho em là cái chạm 6 và cái chạm 9 thì anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta tiếp chúng ta nuôi anh em nhé thì uh, mai ngày kia nếu mà nó ra thì mình lại tiếp tục lên bởi vì là không phải là đường cầu nào ờ, mình cũng lên được nên là anh em để ý những cái ngày mà mình chia sẻ rồi thì anh em kết cái đường cầu nào thì chúng ta vào anh em nhé đó thì cái cặp lô khung của chúng ta thì 71 và 17 ghép xiên với lại con 69 này của chúng ta chơi thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì khá là ok. Anh em nào mà chơi về cái đường cầu lô khung và về xiên 2 thì uh, xiên 2 này của chúng ta thì cũng chả mất nhiều tiền đâu. Nên là anh em cân đối làm sao nó hợp lý là được anh em nhé. Có đôi anh em nào mà muốn giao lưu trực tiếp với lại thần tốc vào bờ 24 giờ thì em kết bạn với số Zalo 0566517326 phí 500k mãi mãi anh em nhé. Chỉ dành cho những anh em nào mà có nhu cầu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 thì mình có mong muốn là ngày mai thì nó ra luôn bởi vì là cặp 1771 này ngày mai khá là đẹp anh em nào mà chơi về phần lô ngày thì em để ý cho mình anh em nhé đó thì ngày hôm nay thì mình chỉ lên nhắc nhở cho anh em về những con số này và chia sẻ về cái đường cầu lô khung và xiên 2 anh em nào mà ngày hôm qua ăn được bạch thủ lô con 60 thì để lại cho mình một cái bình luận